alo 1234 alo Vâng xin kính chào tất cả quý vị và các bạn xin kính chào tất cả anh em bạn bè à, lời nói đầu tiên cho kênh soi cầu gia huy ISMB của chúng tôi xin gửi tới lời chào lời chúc tất cả anh em tất cả bạn bè có một ngày làm việc thật là vui vẻ thật là thành công thật là tốt đẹp và hiện tại bây giờ đã là 11 giờ 45 phút các bạn nhé 11 giờ 45 phút ở đây à, của ngày thứ tư các bạn nhé ngày thứ tư Ờ, ngày 19 tháng 11 à, năm 2019 các bạn nhé thì à, hôm qua thì giải đặc biệt của ngày hôm qua xin lỗi anh em của ngày thứ ba nhé ngày hôm qua thì giải đặc biệt à, thứ hai ngày 18 tháng 11 năm 2019 thì giải đặc biệt đã về có dạng 93484 càng 4 độc thủ đề 84 các bạn nhé đấy tổng nó tổng 2 thì à, kênh cho cầu Gia Huy thì à, là cái kênh mới bắt đầu cũng là cái kênh mới và chúng tôi cũng lên video là lên video trưa ngày hôm nay là cái video để chúng tôi chốt cho anh em chơi và thử nghiệm ngày đầu tiên và cũng như tất cả các ngày trong tuần thì chúng tôi sẽ lên video thật đều vào lúc 19 giờ buổi tối hàng ngày các bạn nhé đấy và bây giờ cũng khá là trưa rồi thì chúng tôi đã lên video thống kê chốt sơ qua những cái con số cho anh em chơi tham khảo vào chiều nay thì à, đây là cái giao diện chính của kênh soi cầu Gia Huy ISMB các bạn nhé soi cầu Gia Huy ISMB đấy chuyên soi cầu lô và bắt chạm đề cho anh em chơi tham khảo miễn phí mỗi ngày và anh em đừng quên thì ai chưa đăng ký kênh thì hãy đăng ký kênh hãy đăng ký kênh và nhấn biểu tượng hãy đăng ký kênh các bạn này và nhấn à, biểu tượng chuông hai vạch để kênh lên video thì anh em không cần phải vào tìm kiếm nữa các bạn nhé không cần phải vào tìm kiếm nữa cho nó phức tạp mà cho nó khó khăn và anh em hãy đăng ký kênh để à, kênh uh, luôn luôn đồng hành luôn luôn được à, chốt cho anh em chơi tham khảo miễn phí mỗi ngày các bạn nhé đấy và đây là cái giao diện kênh mới của chúng tôi nhé kênh soi cầu giao huy ISBB các bạn nhé và ok thì uh, để đến phần chốt số cho anh em cho tham khảo vào ngày mai tiếp tục cái đường cầu chúng tôi sẽ chỉ đường cầu cho anh em nhé tiếp tục đường cầu chúng tôi sẽ chỉ đường cầu cho anh em rồi ok thì à, các bạn nhá chúng tôi sẽ ghép con 6 này đi lên tới con 8 này thì anh em đã là con 68 cầu ấn thẳng này tiếp tục nữa chúng tôi sẽ ghép con 6 đi lên tới con 3 thì như thế nào anh em ăn thẳng con 63 tiếp tục đường cầu nữa thì chúng tôi ghép con 1 lên tới con 4 thế anh em đã ăn con 14 của ngày hôm qua các bạn nhé và theo đường cầu này thì chúng tôi sẽ chốt cho anh em xong thủ lô vào ngày hôm nay ngày 19 tháng 11 sẽ là cặp 34 và 43 là cặp xong thủ lô còn về phần độc thủ lô độc thủ lô của ngày hôm nay chúng tôi chốt cho anh em thì chúng tôi dựa trên phương pháp tần suất lô tô bởi vì bây giờ cũng là khá là xưa rồi cho nên là chúng tôi bắt trên tuần suất lô tô chốt số cho anh em chơi tham khảo à, vào ngày hôm nay đó là con độc thủ lô sẽ là con 36 xong thủ lô sẽ là cặp 34 và cặp 43 các bạn nhé cho anh chân cả miễn phí của ngày hôm nay đấy chốt số cho anh em chơi tham khảo ngày hôm nay ngày 19 tháng 11 năm 2019 trên kênh soi cầu gia huy ZMB chốt số cho anh em độc thủ lô sẽ là con 16 các bạn nhé độc sổ lô sẽ là con 16 xong thổ lô sẽ là cặp 34 và 43 cho nhập chế tham khảo các bạn nhé và bây giờ thì chúng tôi sẽ đi đến cái phần à, phần à, cầu D các bạn nhé cầu D thì chúng tôi sẽ điểm qua cái đặc biệt tháng đây nhá thì chúng tôi sẽ chỉ cái đường cầu này ăn cũng khá là đẹp cho anh em nhé Đấy, mong rằng thì ngày đầu tiên vạn sự khởi đầu nan chúng tôi sẽ à, à, bắt cho anh em những cái đường cầu những con lô tô thật chuẩn xác cho anh em để anh em chiến thắng chủ lô các bạn nhé hy vọng rằng ngày đầu tiên thì không để cho anh em phải thất bại các bạn nhé đấy thì hy vọng rằng là chúng ta luôn luôn được có sự may mắn có sự uh, lộc lá từ kênh cũng như tất cả uh, ở chủ lô các bạn nhé chủ đề các bạn nhé đấy à, và tiếp tục thì chúng tôi sẽ đi đến cái đường cầu này chúng ta sẽ có chạm 0 chạm 5 thì chúng ta đã ăn được chạm 0 các bạn nhé tiếp tục thì có chạm 3 chạm 8 thì chúng ta đã ăn được chạm 8 đây các bạn này và tiếp tục nữa thì chạm 0 thì chúng ta ăn kép bằng 00 của ngày hôm kia và ngày hôm qua thì à, ở đây chúng tôi bắt chạm 18 thì anh em đã ăn được chạm 8 của ngày hôm qua là con độc thủ 84 và theo như đường cầu này thì ngày hôm nay chúng tôi sẽ bắt cho anh em chạm đề ngày hôm nay chạm đề ngày hôm nay sẽ là như thế nào ạ sẽ là chạm 17 các bạn nhé chạm đế sẽ là chạm 17 các bạn nhé chạm đế chạm D sẽ là chạm 17 các bạn nhé cho em chơi tam cảo miễn phí đấy anh em kết cầu kết kèo thì anh em vào không kết không trùng anh em không nên vào chạm 17 cho ngày hôm nay là ngày 19 các bạn nhé đấy hy vọng rằng chúng ta sẽ tưng bừng và được rực chủ lô các bạn nhé đây chạm đề cho anh em chơi tham khảo đó là chạm 17 các bạn nhé ở trên kênh soi cầu Gia Huy XSMB chốt cho anh em chơi tham khảo miễn phí một ngày chốt là phải nổ đánh là phải win cho anh em các bạn nhé hy vọng rằng chúng ta sẽ à, tưng bừng và được rực của ngày đầu tiên trên kênh soi cầu Gia Huy ISBB chốt số cho anh chơi tham khảo miễn phí mỗi ngày thì chúng tôi lên video là video của ngày đầu tiên thì mong rằng anh em được trợ để chúng tôi tiếp tục tối nay lên video chốt số cho anh em chơi tham khảo à, vào tất cả các ngày trong tuần các bạn nhé và à, bây giờ thì chúng tôi sẽ à, kết thúc video tại đây thì chúng tôi gửi lấy từ lời chào lời chúc tất cả cô dì chú bác tất cả những mặt bè luôn luôn đồng hành luôn luôn ủng hộ kênh luôn luôn được uh, chiến thắng chủ lô 10 ngày các bạn nhé và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại tất cả anh em vào lúc 18 giờ 30 phút tối hôm nay, tối ngày 19 tháng 11. Và một lần nữa thì à, xin chúc mừng uh, chúc cho đội tuyển uh, bóng đá Việt Nam chúng ta sẽ chiến thắng đội tuyển uh, Thái Lan tại sân vận động quốc gia Mỹ Đình vào tối hôm nay 20 giờ các bạn nhé. Xin chào tất cả anh em.